người viết đưa ra ý kiến của mình về một hiện tượng trong đời sống. Yêu cầu đối với kiểu bài, trình bày rõ ràng ý kiến về hiện tượng cần bàn luận, nêu lý lẽ, bằng chứng để củng cố cho ý kiến. Bố cục bài viết cần đảm bảo, mở bài giới thiệu được hiện tượng người viết quan tâm và thể hiện rõ ràng ý kiến của người viết về hiện tượng ấy. Thân bài đưa ra được ít nhất hai lý lẽ cụ thể để lý giải cho ý kiến của người viết. Các lý lẽ được sắp xếp theo trình tự hợp lý, người viết có thể sử dụng các từ ngữ để giúp người đọc nhận ra mạch lập luận. Người viết cần đưa ra được bằng chứng thuyết phục để làm sáng tỏ lý lẽ. Kết bài khẳng định lại vấn đề và đưa ra những đề xuất. Bây giờ chúng ta sẽ sang tiếp phần 2, phân tích bài viết tham khảo. Hãy giữ gìn bữa cơm gia đình. Chúng ta đọc nhanh cái bài viết tham khảo này và trả lời câu hỏi. một Theo em, tác giả viết bài này nhằm mục đích gì? 2. Tìm ý kiến, lý lẽ, bằng chứng mà tác giả sử dụng để làm rõ ý kiến. Câu 3. Chức năng của đoạn mở bài trong bài văn trên là gì? Câu 4. Ở phần kết bài, người viết có thể đưa ra những đề xuất hành động nhằm tạo ra những thay đổi tích cực. Đề xuất của người viết trong bài văn trên là gì? Theo em, đề xuất ấy có hợp lý không? 5. Từ bài viết trên, em rút ra được bài học gì về việc viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng trong đời sống? Chúng ta trả lời như sau. Chúng ta trả lời ở văn bản hãy giữ gìn bữa cơm gia đình. Câu 1, mục đích của bài viết là thuyết phục mọi người hãy có những thay đổi tích cực để giữ gìn bữa cơm gia đình vì đây là điều cần thiết của cuộc sống. Ý kiến Ý kiến 1 là bữa cơm gia đình rất bổ dưỡng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Lý lẽ 1 được chế biến bằng những nguyên liệu sạch, được lựa chọn cẩn thận, kỹ càng. Lý lẽ 2, không chỉ giúp ta khỏe mạnh mà còn khiến ta thấy ấm áp, hạnh phúc hơn. Ý kiến 2, sau một ngày mệt mỏi với công việc, trở về ăn bữa cơm gia đình, được tâm sự, được thấu hiểu, được lắng nghe và sẻ chia. Lý lẽ là dịp để người lớn trong gia đình dạy bảo con cháu những điều hay, lẽ phải. Bằng chứng, ở Mỹ nghiên cứu chỉ ra rằng 1.476 tình nguyện viên cho thấy rằng bữa cơm gia đình sẽ giúp mọi người gắn bó và hợp tác với nhau tốt hơn. Câu 3, chức năng của mở bài là nêu ra được hiện tượng và thể hiện rõ ý kiến về bữa cơm gia đình. Câu 4, phần kết bài tác giả đề xuất cần giữ gìn bữa cơm gia đình Đề xuất của người viết ở phần kết là mỗi thành viên đều cần góp sức. Người đi chợ, người nấu ăn, người rửa chén bát. Đề xuất rất hợp lý vì sẽ giúp các thành viên thấu hiểu và gắn bó với nhau hơn, gia đình sẽ hạnh phúc hơn. Câu 5. Bài học khi viết văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống phải đưa ra những ý kiến, lý lẽ hợp lý, bên cạnh đó là bằng chứng chứng minh cho lý lẽ của mình. Phần thực hành viết Đề bài, em hãy viết bài văn khoảng 400 chữ, trình bày suy nghĩ về một hiện tượng trong đời sống mà em quan tâm. Ở đây có rất nhiều những hiện tượng trong đời sống mà chúng ta quan tâm. Vì vậy, trước khi viết chúng ta phải xác định đề tài. Bước 1 chuẩn bị trước khi viết là chúng ta xác định đề tài. Em có thể chọn một hiện tượng trong đời sống mà em quan tâm, chẳng hạn thần tượng một ai đó nên hay không nên thành lập một câu lạc bộ sách trong nhà trường, nên hay không nên? Bảo tàng liệu có nhàm chán như suy nghĩ của một số người, hoặc trò chơi điện tử lợi hay hại? Bài viết sẽ hay hơn khi em lựa chọn những hiện tượng đang có những ý cái ngược nhau. Vì khi ấy bài viết của em góp thêm một tiếng nói, một góc nhìn để cùng làm sáng tỏ vấn đề còn đang bàn cãi. Sau khi xác định được đề tài, ta sẽ thu thập tư liệu tìm những nguồn tư liệu liên quan đến à, hiện tượng em muốn viết như các bài báo, bài nghiên cứu, cuốn sách về cùng chủ đề. Em có thể đi tìm tài liệu trên các trang web uy tín trong thư viện. Khi đọc tài liệu, em hãy tự đặt cho mình một số câu hỏi. Ý kiến, lý lẽ nào em đồng tình? Ý kiến, lý lẽ nào em không đồng tình? Trong các tài liệu tìm được, ý kiến hay lý lẽ nào chưa được tác giả đề cập đến ý kiến lý lẽ chưa được đề cập đến có quan trọng hay không những bằng chứng nào em có thể sử dụng để làm cho bài viết của mình có sức thuyết phục sau đó ta sang bước 2 là tìm ý lập giản ý tìm ý thì em hãy viết ra những ý kiến của mình xoay quanh hiện tượng cần bàn luận có thể thực hiện bằng sơ đồ sau hiện tượng ý kiến 1 2 3 4 tìm ý rồi thì bắt tay vào lập giản ý từ các ý kiến đã viết ra, em chọn những ý kiến tiêu biểu nổi bật để lập dàn ý bằng cách chọn lọc, sắp xếp, triển khai ý cho phù hợp với yêu cầu của đề bài. Dàn ý cần đảm bảo các yếu tố của bài văn nghị luận. Ý kiến của em về hiện tượng này là gì? Lý lẽ và bằng chứng. Vì sao em có ý kiến như vậy? Những bằng chứng nào sẽ củng cố cho những lý lẽ của em? Sắp xếp các lý lẽ theo trình tự hợp lý. Nếu lý lẽ quan trọng đưa lên đầu bài thì bài viết sẽ thu hút được sự chú ý của người đọc, giúp họ dễ dàng nắm được trọng tâm của bài viết. Nếu lý lẽ quan trọng đặt ở cuối bài thì sẽ tạo dư âm cho bài viết, khắc sâu quan điểm của bài viết vào tâm trí người đọc. Sau đó ông ta bước tay vào viết bài. Từ dàn ý đã lập em hãy viết thành bài văn hoàn chỉnh theo một số gợi ý sau. Để bài văn được mạch lạc, rõ ràng, cần có những câu văn nêu rõ ý kiến và sử dụng từ có chức năng chuyển ý. Có thể sử dụng các trích dẫn, danh ngôn để tăng sức thuyết phục cho bài viết. Chú ý đến người đọc và mục đích viết để chọn từ ngữ, cách diễn đạt phù hợp Ví dụ, nếu người đọc là các bạn, em có thể viết bằng ngôn ngữ gần gũi, chân thành. Nếu bài viết được đọc trước công chúng thì cần viết bằng ngôn ngữ trang trọng. Sau khi viết xong thì chúng ta chuyển sang bước 4, xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm. Xem lại và chỉnh sửa dựa vào bảng kiểm bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng trong đời sống như trên. Mở bài, thân bài, kết bài. Giờ thì cô sẽ lấy một cái hiện tượng để cô hướng dẫn các em. Chúng ta lựa chọn vấn đề là suy nghĩ về hiện tượng vứt rác bừa bãi nơi công cộng. Kiểu bài là nghị luận, hiện tượng là hiện tượng vứt rác bừa bãi nơi công cộng. À, sau đó ta thu thập tư liệu và lập ừ, tìm ý. Đây là cô sẽ hướng dẫn ta lập giản ý. Đây là một cái phần lập giản ý nhé. Mở bài giới thiệu vấn đề cần nghị luận là hiện tượng vứt rác thải ra nơi công cộng Chúng ta có thể tự chọn cách dẫn trực tiếp hoặc gián tiếp tùy thuộc vào khả năng của mình. Thân bài thì chúng ta nêu thực trạng. Ở những nơi công cộng, bệnh viện, nhà trường, các danh lam thắng cảnh không khó để bắt gặp những rác thải được vứt ngổn ngang bao gồm các loại rác thải từ mềm đến cứng, bốc mùi hôi thối và gây ảnh hưởng đến cảnh quan của nơi công cộng đó. Nguyên nhân, nguyên nhân chủ quan là do ý thức của người dân chưa tốt, tiện tay là vứt rác, vì nghĩ nơi công cộng không phải là trách nhiệm của bản thân mình. Nguyên nhân khách quan là do lượng thùng rác ở nơi công cộng Việt Nam chưa đủ để đáp ứng được nhu cầu xả rác vô cùng lớn của người dân, khiến cho rác thải vứt bừa bãi. Hậu quả là lượng rác à, thải xả ra nhiều gây ảnh hưởng đến môi trường khi ngày nay ô nhiễm môi trường ngày càng tăng gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con người gây mất mỹ quan Việc rác thải xả bừa bãi ở nơi công cộng gây khó khăn cho nhân viên vệ sinh trong việc thu gom và xử lý. Giải pháp Mỗi con người cần tự giác ý thức phân loại rác thải, bỏ rác vào đúng nơi quy định ở những nơi công cộng. Mỗi nơi công cộng cần có những biển báo đổ rác thải, bố trí thùng rác hợp lý, cũng như có những hình phạt thích đáng với những trường hợp xả rác bừa bãi. Nhà nước các cấp quản lý cần tuyên truyền mạnh hơn nữa những tác hại của rác thải đồng thời có hình thức xử lý nghiêm khắc đối với những trường hợp vi phạm. Kết bài, khái quát lại vấn đề nghị luận, hiện tượng vứt rác thải bừa bãi ra nơi công cộng, đồng thời rút ra bài học và liên hệ bản thân. Và đây là bài viết. Sau khi chúng ta viết ra từ giản ý mà chúng ta vừa xây dựng, các em có thể tham khảo nhé. Hoặc chúng ta cũng có thể lựa chọn hiện tượng nghiện game trong giới trẻ. Chúng ta cũng tìm ý, tìm những biểu hiện của hiện tượng nghiện game, những dẫn chứng sẽ được đưa vào bài viết để làm sáng tỏ hiện tượng. Sau đó chúng ta tìm các cái lý lẽ để bàn luận hiện tượng nghiện game, tìm ra nguyên nhân này, xác định hậu quả này, đưa ra một số giải pháp và bài học mà em muốn nhắn gửi. Sau khi tìm ý xong, ta sẽ lập giản ý. Mở bài là dẫn dắt giới thiệu hiện tượng nghiện game của học sinh trong xã hội hiện nay. Khái quát suy nghĩ nhận định của bản thân về vấn đề này. Ví dụ như là bên dưới chẳng hạn. Sau đó thân bài ta giải thích và nêu biểu hiện của hiện tượng nghiện game. Game là gì? Nghiện là gì? Nghiện game là gì? Thực trạng Dùng bằng chứng nào để thấy được mức độ nghiêm trọng của hiện tượng nghiện game